Lô, vâng, xin chào tất cả mọi người. Rất vui gặp lại anh chị em tại kênh Tiền và Đầu tư của HT. À, thị trường hôm nay à, chúng ta có một phiên có biến động tương đối mạnh theo chiều giảm giá. Ở cuối phiên thì chúng ta đóng cửa ở vùng 1174,35 điểm và hôm nay chúng ta đã giảm mất 28,93 điểm, tương đương với 2,4%. Nói chung là một trạng thái nó mang cái sắc màu khá là tiêu cực và cái dấu hiệu của sự điều chỉnh thì thực tế nó đã xuất hiện ở trong phiên ngày thứ sáu tuần trước khi mà index chúng ta đóng đến mặc dù là cây đến ngày thứ sáu ngày 23 tháng 9 chúng ta đóng đến trên 1200 nhưng định lượng thì đã bắt đầu yếu ở cái cây giảm giá này đó, thực tế là phiên này chúng ta giảm mất 11,42 điểm cái biên nó không phải là quá lớn nhưng nó đã kéo RSI hướng xuống và việc RSI hướng xuống này nó sẽ bắt đầu tìm về những cái vùng quá bán ở phía bên dưới và với cái định lượng yếu và cây nến ngày 23 tháng 9 nó phủ nhận cái lỗ lực lỗ lực hồi phục của cây nến phía trước đó cây nến ngày 22 tháng 9 và nó kéo cái mép dưới của dải Bollinger Band hướng xuống và một cái động thái đáng chú ý của dòng tiền ở trong tuần vừa rồi đấy là dòng tiền lớn mặc dù là có trạng thái mua dòng mua dòng ở đầu tuần nhưng khi mà điểm số bắt đầu điều chỉnh vào gần 1.200 ở trong đầu tuần trước thì đến cuối tuần thì bắt đầu họ lại bán dòng trở lại dòng tiền lớn ở đây trường chúng ta có thể hiểu là sẽ bao gồm à, dòng tiền lớn của khối ngoại của tự doanh các tổ chức trong nước và việc họ bán dòng ở gần 1.200 quanh cái vùng này với cái biên độ đâu đó khoảng tranh cổ đỏ cộng trừ 10 điểm thì uh, rõ ràng là cái yếu tố dòng tiền lớn rút ra nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự cái khả năng hấp thụ của cái nền giá này và khả năng hấp thụ nó không còn dòng tiền lớn đỡ giá không còn thì việc chúng ta bị điều chỉnh như phiên hôm nay là dễ hiểu đó. Ờ, mặc dù là cái trạng thái điều chỉnh này mình đánh giá là nó khá là bất ngờ ở ờ, trong phiên tuần trước thì ở ờ, trong tuần trước ấy, thì thực tế là mình cũng chỉ đưa ra cái kế hoạch là chúng ta chỉ điều chỉnh về lấp lại gáp 1190 thôi nhưng hôm nay ngay từ đầu phiên thì chúng ta đã thủng lôi cái gap này và mở cửa ở mức giá rất là sâu khoảng 1186 và thậm chí có thời điểm chúng ta giảm xuống tận 1160 đó so với về cuối phiên thì chúng ta có trạng thái rút chân lên nhưng còn một động thái rất đáng chú ý nữa đấy là cái thanh khoản đột biến của phiên ngày hôm nay hôm nay thì giá trị giao dịch nó lên đến 17,5 nghìn tỷ đúng không ạ nó cao gần bằng cái phiên bán tháo ngày 7 tháng 9 và chúng ta sẽ so sánh sự khác nhau giữa hai cây nến này cái nến ngày 17 tháng 9 này <clears throat> mùng 7 tháng 9 ờ, nó là một cây nến đặc ờ, một cái nến Maruzobu một cái nến thể hiện cho xu hướng mạnh và đóng cửa mức giá thấp nhất phiên và trong cái sự vận động của cây nến này và lượng thanh khoản cao đột biến này nó chỉ hoàn toàn là áp lực bán đúng không ạ nếu có lực mua thì đã có trạng thái rút chân nhưng ở đây không hề có rút chân nào cả cũng nghĩa là cây nến này hoàn toàn là cây nến bán nhưng ở trong cây đến ngày hôm nay chúng ta có một lượng thanh khoản tương đương à, nó có lẽ là nó thấp hơn đâu đó khoảng à, một ít thôi khoảng 500 tỷ thôi nhưng chúng ta lại còn đến rút chân có nghĩa là trong phiên này cái một cái lượng thanh khoản thấp hơn nhưng lại có rút chân về cuối phiên có nghĩa là đã có cầu tham gia vào đây và mình đánh giá là cái sự bán ở đầu phiên ngày hôm nay ấy, nó hơi quá đà Thật sự là nó rất là bất ngờ Đã có gap đao rồi Lại còn kéo một phát về tận 160 Thì rõ ràng có phải ở đây đang có trạng thái đó là ép bán của dòng tiền lớn hay không à, Và mình đánh giá là trạng thái đó hoàn toàn có thể xảy ra Đã có câu chuyện đó là mua tay phải và bán tay trái ở đây Thì chính là cái hành động của dòng tiền lớn Và trạng thái rút chân vào cuối phiên này Nó hoàn toàn dễ hiểu nó Và nó thể hiện chúng ta biết là đoạn này này khả năng cao nó ở đáy rồi đấy yếu tố thứ nhất <clears throat> và đối với cái Ờ, cái nhận định của mình về trạng thái rơi của thị trường từ vùng đỉnh 1280 à 1290 thì trong một nhịp rơi này thì thường thị trường chúng ta sẽ đi khoảng 3 phiên cái này thì nó sẽ giống với giai đoạn uh, giai đoạn uh, điều chỉnh hồi uh, đầu tháng 4 đúng không ạ cái này trong video trước có có nhận định với anh chị em rồi đấy là trong một điều chỉnh mạnh nó xuất phát bằng một kênh nến Maruzobu có vôn cao thì thường ở giai đoạn phía sau thị trường sẽ rơi khoảng 3 phiên và chững lại tích lũy và tạo đáy thì ở đây chúng ta đã rơi đủ chơi đủ ba nhịp rồi thứ nhất là nhịp thứ nhất này nhịp thứ hai này và hôm nay chính là nhịp thứ ba và đợt trước thì mình có nhận định là có thể chúng ta sẽ kéo lên 1230 rồi mới rơi vào nhịp thứ ba nhưng rất tiếc là kịch bản đó đã không xảy ra và các vị thế chơi trading ngắn hạn ở đây có lẽ chúng ta sẽ phải tiếp tục nắm giữ và xử lý giai đoạn sau mà chúng ta đã rơi ngay ở trong phiên ngày hôm nay và nhịp rơi thứ ba nó đã xảy ra rồi và sau nhịp rơi thứ ba này thì xác suất cao là thị trường đã có đáy và đây cái vùng mà thị trường cắm xuống này nó thực tế nó chưa chạm về 150 đâu nhưng nó quanh 1159 và 160 thì đã bắt đầu có cầu đi vào đối ứng rồi đó. và với cái áp lực bán từ phiên hôm nay là có thể là trong những phiên sắp tới chúng ta sẽ chưa thể hồi phục ngay được mà sẽ cần khoảng một hai phiên để lấy cái sự cân bằng rồi mới tính đi đáy nhưng nhìn chung đối với cái luận điểm về cái câu chuyện đó là thị trường chúng ta đã có đáy đã có gần như là xác suất là đã có đáy ở quanh 1150 ở 1160 thì các vị thế mà chúng ta đã bị kẹp lại ở một phía bên trên này chắc chắn đây không phải là vùng bán nữa mà chúng ta sẽ phải tiếp tục giữ lại một là giữ chờ hồi hai là có thể mua trung bình giá nếu những cổ phiếu đó có thực sự có khả năng tăng giá chúng ta có thể mua trung bình giá để trading và ờ, hạ cái giá vốn xuống và sau đó thì sẽ tiến hành xử lý khi mà thị trường chúng ta hồi phục lên cái vùng phía bên trên đó. và đối với các vị thế mà chúng ta muốn mua vào thì đây rõ ràng là một vùng một cái vùng giá, giá tương đối tốt khi mà chiết khấu đã đạt nhịp rơi đã đủ ờ, về các cái chỉ báo định lượng thì cũng đã cho tín hiệu tạo đáy khi mà RSI nó đã rơi về vùng quá bán rồi xác suất giảm điểm tiếp ở vùng này là rất khó bây giờ chúng ta sẽ nhìn về câu chuyện đấy là khả năng giảm điểm tiếp là rất khó còn khả năng nó tăng giá được hay không thì lại là chuyện khác mặc dù hôm nay đã có cầu vào đối ứng nhưng cầu vào cũng chưa chắc là cầu này sẽ đủ sức để kéo điểm số đi lên nhưng chúng ta chỉ có thể uh, khẳng định câu chuyện đây là thị trường rất khó rơi tiếp mà chúng ta sẽ có thể một là đi ngang hai là sẽ có cái cơ cái, cái cái trạng thái đó là đảo chiều đó nói như vậy để cho anh chị em có thể an tâm trong những phiên sắp tới hôm nay thì uh, khách hàng mình không bán gì cả mà vẫn tiếp tục báo cho anh chị em mua một cổ phiếu đó là con PAN PAN uh, ờ, cổ phiếu thuộc uh, nó cũng sở hữu của anh Hưng ấy đấy ai đấy ở đối với PAN này PAN thì đã có một quá trình hồi phục tương đối mạnh ở đây và cấu trúc của nó cấu trúc đi lên của nó là cấu trúc gãy nền rũ tức là nó cũng có hồi phục này sau đó là đánh gãy nền đánh gãy nền để sút để bỏ những cái vị thế đeo bám đi bởi vì là thường những pha gãy nền này thì anh chị em sẽ rất là sợ đúng không ạ thường gãy nền gãy gãy nền nó sẽ có tín hiệu của việc mất chen và thì anh thường anh chị em sẽ bán và khi anh chị em bán xong thì sẽ có một lực lượng gom lại đó chính là những cây đến này cây đến này cây đến này nó thể hiện là vôn rất cao của cái lượng gom lượng uh, lượng hàng đã được gom lại từ dòng tiền lớn người ta đánh lên đó và sau rất nhiều lần gãy nền rũ thì ESI à, PAN đã hoàn thành được quá trình hồi phục về vùng cản mạnh đó là vùng cản 26.5 26.7 ở đây đó. À, và thời điểm hiện tại thì tất nhiên là khi nó chạm về cản thì cái sự hồi phục cái sức mạnh của của pha hồi ấy nó sẽ bị trứng lại nó sẽ yếu đi bởi vì đoạn này thì có thể là cầu đã yếu dần rồi bởi vì người ta thấy là vùng giá này không còn có hấp dẫn là thứ nhất thứ hai là sẽ có áp lực bán từ các vị thế kẹp ở vùng này người ta đè xuống bởi vậy là pan đang có trạng thái trứng lại và mình đánh giá là cơ hội để pan hệ tăng giá tiếp trong tương lai là có khi mà nó vẫn tôn trọng cái vùng hỗ trợ này trên cái đường MA20 này chạm ở đây nó giữ chen ở đây và nó có trạng thái tích lũy ở đây và mua đối với pan ở quanh vùng giá 26 dưới 26 là rất an toàn Đó và chúng ta sẽ nghĩ chuyện quản trị rủi ro khi mà pan đánh mất đi cái vùng cái cái cái chen của mình chính là cái đáy cũ hồi uh, mùng 8 tháng 9 này tức là cái biên rủi ro từ vùng giá mua quanh 26 đến biên đến cái vùng cắt lỗ nó vào khoảng vùng giá 24 là khoảng 7 phần trăm và kỳ vọng ngắn hạn đối với pan thì khi mà nó tích lũy đủ ở đây và nó có break thì nó sẽ tăng được vùng giá 28 với cái uh, lợi nhuận kỳ vọng là khoảng 10 phần trăm và trong ngắn hạn <clears throat> hôm nay thì uh, bắt đầu thì mình sẽ cho anh chị em mua được có thể mai vẫn mua tiếp ba đoạn này rất khỏe đúng không ạ à, những cổ phiếu mà có cái beta nó nhỏ đi ngược thị trường như thế này là những cổ phiếu mà chúng ta sẽ phải quan tâm ngoài ra còn một cổ phiếu khác đó là một cổ phiếu trước đây mình khá là ghét khá là hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu này đó là cổ phiếu HV nhưng thời điểm hiện tại thì HV đã thể hiện được cái sức mạnh hồi phục tương đối tốt từ vùng đáy vùng đáy 11 đúng không ạ ờ, với việc ờ, hình thành hai đáy ở đây sau đó bật tăng HV trong lịch sử của nó này nó đánh khá là khó chịu tức là cái biên dao động của nó rất là nhỏ bởi vậy mình hạn chế giao dịch với cổ phiếu này khi mà thị trường chúng ta còn rất nhiều những cổ phiếu khác có cái biên lợi nhuận tốt hơn thì đối với trường hợp HV ở trong năm ngoái này nó đi kể cả là khi nó chuyển sang Hosen thì cái biên của nó vẫn rất là nhỏ và biên rất là nhỏ và dao động của từng phiên này nó lại rất là lớn và vậy là chúng ta sẽ rất là khó để an tâm khi mà nắm giữ những cổ phiếu như thế này nhưng ở thời điểm hiện tại thì HSV đang cho một bộ mặt ngược lại nó nó đang khỏe hơn so với thị trường năm ngoái thị trường khỏe thì nó yếu năm nay thị trường yếu thì HSV lại vận động tương đối tốt này nó tích lũy này và sau đó nó anh gãy đền nó tích lũy bên dưới MA20 e sau đó thì nó đã có chính thức có phiên cắt lên ngày 19 tháng 9 và bắt đầu có sự cải thiện về thanh khoản thì đây là tín hiệu cho thấy một cổ phiếu đang chuẩn bị vào trend đoạn này thì đối với HHV à, ờ, chúng ta có thể canh mua khi mà nó có những pha điều chỉnh về vùng giá khoảng 16 dưới 16 là chúng ta có thể lấy được đối với cổ phiếu này nó cũng là một dạng cổ phiếu đi ngược thị trường đúng không? nó vẫn tạo được biên tăng mặc cho thị trường đang điều chỉnh một cổ phiếu khác cũng thuộc nhóm đầu tư công đó là HBC đó HBC thì sau khi mà nó lấy lại DMA20 qua kênh đến ngày 23 tháng 9 này thì thanh khoản bắt đầu có tín hiệu cải thiện và khi mà nó cắt qua EM20 tức là nó xác nhận cái vùng hỗ trợ mới thì những cái sự vận động phía sau của đường giá nó thường thường nó sẽ nằm ngay bên trên của đường hỗ trợ này tức là nó cắt qua rồi thì nó xác nhận đây là hỗ trợ và đây sẽ là một vùng có tiền đỡ giá và nó sẽ tương đối là khó để giảm mất cái vùng này mình có thể kỳ vọng đây sẽ là một cái nền giá mới cho HBC và chúng ta có thể canh mua đối với HBC ở trong quanh cái vùng này chính là quanh vùng giá 19 đoạn này thì HBC nó cũng đã có cái mẫu hình đó là mẫu hình cờ đuôi nhau hay là trong uh, một số cái loại tài sản khác thì chúng ta sẽ gọi đấy là mẫu hình uh, cái nêm hướng xuống đúng không ạ còn ở bên chứng khoán thì gọi là cờ đuôi nhau đó nó cũng là mẫu hình thu hẹp biên độ sau đó break phá mẫu hình và tăng giá À, bởi vậy là với những mẫu với những cổ phiếu mà nó có cái mẫu hình tương tự như thế này thì chúng ta cũng có thể quan sát để cái mua trường hợp của là CG cũng vậy LCG thì mình có báo cho anh chị em mua từ tuần trước rồi LCG này uh, LCG break mẫu hình cái nêm hướng xuống và vol đạt thì cũng trả lấy ở ra 11.7 đó đoạn này thì lợi nhuận cũng chưa có nhiều đâu mới được có từ 11.7 về uh, ờ, 11.9 thì nó đâu đó khoảng 23 phần trăm nhưng mình kỳ vọng là lối việc cổ phiếu có mẫu hình đẹp như thế này thì xác suất nó nó thắng được thị trường ở trong tương lai là rất cao và chị em cũng có thể uh, con sát để lấy những điểm mua phía sau đối với cổ phiếu này đúng không ạ nếu chị em thích thích chơi theo kiểu đánh có mẫu hình LCG là một cổ phiếu có mẫu hình nó khá là hoàn hảo ờ, có trên tăng ở trong quá khứ sau đó là thực hiện 3 lần test về trên line đó, sau đó là có một phiên break lên ngày 21 tháng 9 một phiên xác nhận ngày 22 tháng 9 và đi kèm với thanh khoản cải thiện mạnh thì đây chính là những yếu tố cần và đủ để cho cái mẫu hình cái nền hướng xuống này nó được hoàn thiện đó bởi vậy là mọi người thấy không nó khỏe hơn so với thị trường thì chúng ta cũng nên lựa chọn những cổ phiếu như thế này để cho danh mục của mình thì đó là nhóm các cổ phiếu đang mạnh hơn so với thị trường ngoài ra thì chúng ta cũng có thể trading đối với các cổ phiếu đang tạo đáy ở thời điểm hiện tại đó chúng ta có bất động sản khu công nghiệp dân cư ờ, và một số cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng nhưng mình không đánh giá cao cái việc chơi những cổ phiếu đó thời điểm hiện tại ở thời điểm này đâu bởi vì là những cổ phiếu mà nó đã yếu thì ờ, sau nó sẽ tiếp tục yếu mặc dù là nó sẽ có upside nó sẽ có hồi khi mà nó đạt được một chiết khấu giảm nhất định nhưng nó sẽ không thể mạnh bằng những cổ phiếu đang có trend đi lên được những cổ phiếu đang có thế đi lên như thế này thì đoạn sau uh, nó sẽ khỏe hơn nó sẽ tăng giá tốt hơn những cổ phiếu mà có trạng thái đó là tạo đáy đó, thì uh, hai nhóm ngành mà mọi người có thể quan tâm trong phiên ngày mai nếu mà muốn tham gia các vị thế bắt đáy đấy là cổ phiếu đầu tư công và cổ phiếu nông sản đúng không ạ ngoài ra thì nông sản còn một con khác đó là con TR này mọi người cũng có thể quan tâm đối với trường hợp của TR đó nó cũng có mẫu hình gãy nền rũ ở đây đánh thủng ở e M20 e sau đó bắt đầu tích lũy lại và bật tăng đoạn này thì chúng ta chỉ cần chờ một cái động thái của nó đó là break khỏi vùng cản 29.6 này đoạn này thì đây có thể không phải là nền áp thớt đâu bởi vì nền áp thớt thì nó, nó sẽ thường phải đi kèm với một cái thanh khoản đột biến nhưng thanh khoản ở cây 25 tháng 8 này nó khá là thấp thì chúng ta có thể thấy là nó không phải là một cây nền áp thớt bởi vậy chúng ta chưa sợ cổ phiếu này có phân phối thứ hai là cái áp xa hồi của nó vẫn còn quá ít để nó phân phối bởi vậy là uh, mọi người thường nhìn cây đến bốn ngược và mọi người sợ nhưng mà thế là nó không phải vấn đề uh, ờ, TR rất đẹp nhé trạng thái vận động khá là ok vẫn đang bám sát MA20 và hướng lên hôm nay thì cũng đi ngược thị trường chạm về trendline MA20 và nó bật tăng như thế này thì uh, chúng ta cũng có thể quan sát để mà mua ở những phiên sắp tới có thể là những pha điều chỉnh quanh 27.8 chúng ta có thể lấy được đối với cổ phiếu này uh, còn ở nhóm dầu khí này thì mọi người có thể quan tâm đến một cổ phiếu đó là con PVS đó, PVS thì nó đang mình đang nhìn thấy dấu hiệu của cái nêm hướng xuống ở đây đoạn này thì cái mẫu hình này đang xuất hiện khá là nhiều hiện tại đã test đủ 3 lần rồi và chúng ta cũng cần chờ sự xác nhận à, một cây nến đánh thủng 26.3 tức là vượt qua vượt qua vùng này thì sẽ là điểm xác nhận chúng ta còn tham gia đối với PVS PVS cũng đã có một upside hồi khá là tốt mặc dù cái biên dao động nó hơi ảo ma một tí nó cũng như cây nến dạng như thế này nó thể hiện cho cái trạng thái chi phối tương đối lớn của của dòng tiền của dòng tiền tạo lập à, người ta đánh xuống này <clears throat> mà người ta ghim xuống một cách rất là phũ phàng rất là lộ liễu đó, bởi vậy là những dạng cổ phiếu này thì thường khá là khó chơi nhưng mà đối với việc nó vận động theo kiểu này thì mình thấy là cũng đang có một cơ hội ở đây đối với trường hợp của PVS để cho chắc chắn ấy, thì mọi người hãy tiếp tục quan sát và chờ cổ phiếu này nếu thực sự nó đánh qua vượt qua được cái vùng 26 à, thì chúng ta có thể tham gia đối với PVS và tất nhiên là cái pha đánh vượt đó phải đi kèm vươn lớn nhé rồi thì uh, nhận định của mình về thị trường cũng xin phép được kết thúc ở đây cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi